đó đó là cái động lực để mình cùng cái đội ngũ ekip lên cho anh em những cái mã kèo chất lượng à, để cho anh em có thể về bờ anh em có thể tham khảo để anh em có thể đầu tư à, một cách à, an toàn và chính xác nhất à, và anh em còn nhớ ở cái giữa tuần trước thì mình cũng đã lên cho anh em những cái trận đấu rất là hay trong cái khuôn khổ cúp C1 châu Âu và à, chúng ta hút được rất là nhiều những cái mã kèo à, ví dụ như những trận đấu của Benfica à, với với Club Brugge hoặc là Bayern Munich và Paris Saint-Germain và Chelsea với Dortmund ấy cũng như hoặc là Tottenham AC Milan ở những cái trận đấu trong khuôn khổ cúp C2 ví dụ Man United với Real Betis nè vân vân thì đa số thì những mã kèo này đều anh em đều à, hút rất là nhiều ấy chưa kể những trận đấu của Roma hoặc là vân à, vân ở trong khuôn khổ cúp C1 C2 và tiếp theo à, tiếp tục là cái những trận đấu lượt về trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp C1 châu Âu sẽ diễn ra à, sẽ còn một vài cặp đấu nữa à, sau đó thì à, nó mới bước vào vòng trong anh em đấy thì mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em một cái cặp đấu được rất là nhiều anh em quan tâm à, đó là cái trận đấu giữa Manchester City à, sẽ gặp RB Leipzig trong cái khuôn khổ lượt về à, vòng 1/8 cúp C1 châu Âu à, và mọi thông tin thì mình cũng đã đăng hết trên kênh à, trên fanpage của mình à, anh em nào chưa có cái fanpage anh em à, bấm ở mỗi cái dưới video nó có cái đường link anh em bấm vào anh em sẽ ra cái facebook của mình để anh em kết bạn à, để lại cái tin nhắn mình hướng dẫn cho anh em cái cách để anh em chơi chung nhóm với mình à, cho nó hiệu quả và điều kiện để được tham gia nhóm mình có à, có liên hệ có nói với anh em rất là nhiều lần rồi à, đó là anh em phải có vốn cái thứ hai là phải chơi trung trang và cái thứ ba là vốn phải mạnh mạnh tí một vài chị thì không thể nào chơi được đúng chưa đấy ít nhất phải một hai củ trở lên đó là bèo à, học sinh sinh viên Đấy, còn những anh em nào mà năm củ 10 củ 20 củ ấy thì mình sẵn sàng bởi vì vốn mạnh chúng ta chia ra chúng ta chơi rất là dễ nếu những cái mã kèo chính anh em không hút thì anh em có thể hút được những mã kèo gung này gốc này thẻ vân vân đó ví dụ như trận MU ngày hôm qua anh em có thể hút được cái kèo tài gốc đúng chưa nhiều khi anh em nằm MU bị thẻ đỏ thì thì, thì anh em gỡ lại cái kèo tài gốc còn anh em báo ngoài thì anh em sao bờ luôn đúng không đấy thì quay trở lại cái trận đấu giữa Man City và RB Leipzig ấy, thì à, chúng ta thấy à, ở cái trận đấu trước thì à, cả hai à, đã hòa nhau với tỷ số một điều đấy và cái thông số thì anh em thấy là ở cái trận đấu à, trước thì tỷ lệ kiểm soát bóng nó tới tận 62% nghiêng về Manchester City à, trong khi đó à, tổng cú sút 12 so với 7 và sút cầu môn 4 3 đấy và phạt góc khá là thấp 42 đấy à, bởi vì trận lượt đi thì cái tính chất của trận lượt đi nó à, không à, căng thẳng và nó thăm dò tuy nhiên ở trận đấu lượt về này sẽ à, có cái gì đó chắc chắn sẽ thay đổi bởi vì à, một điều là cơ hội vẫn còn cho cả hai ok anh em à, và chúng ta sẽ chuyển sang sang phân tích về cái à, thống kê và cái thành tích đối đầu của hai đội ở trong khoảng thời gian vừa qua À, về cái thành tích đối đầu của uh, Man City và RB Leipzig ấy, thì à, à, trong 3 trận gần đây à, họ đã gặp nhau rồi thì à, có à, thống kê thì Man RB Leipzig tỷ lệ thắng là ngang bằng ấy thắng hòa và thua một trận thắng một trận hòa đấy ok anh em thấy nha à, RB Leipzig thắng 2-1 à, vào năm 2012 2021 và Manchester City thắng à, 6-3 đấy à, thì thì cái trận lượt đi là lượt về à, của mùa giải trước và trận gần nhất thì hai đội cũng đã hòa nhau với tỷ số một điều đấy và trong 3 lần gặp nhau gần đây thì hai đội ghi tổng cộng là 14 bàn đó ghi 14 bàn và thống kê chỉ ra rằng có cái trận thời điểm này thì Man City thắng 3 bàn này à, thắng 3 bàn cách biệt nó cộng tổng lại nhưng mà thực tế ở thời điểm hiện tại thì Man City trong à, năm 2021 và năm 2023 gần đây thì hai đội gặp nhau cũng khá là ít bàn thắng à, tối đa có một trận tầm khoảng 3 bàn đổi lại thôi anh em đấy và cái tỷ lệ thẻ thì RB Leipzig nó cao hơn so với bên phía của uh, của của Man City và 6 3 và trong 3 trận ấy thì uh, nó có tới trận 9 thẻ bình quân một trận 3 thẻ để cho anh em có thể thống kê để anh em tham khảo về anh em chơi cái tỷ lệ kèo tài xỉu à, đúng chưa anh em đó còn về phong độ gần đây thì à, tính luôn trên mọi đấu trường thì Manchester City à, đang có à, mạch 4 trận bất bại liên tiếp đấy trong cái khuôn khổ hòa hạng Anh và hai trận gần nhất hòa với uh, Nottingham Forest và Leipzig. Và bốn trận gần đây thì uh, Man City cũng không thắng động những cái đối thủ. Đấy, chỉ thắng hai trận trước Bournemouth và à, Bristol thôi còn lại thì gặp những đối thủ cứng cựa thì chỉ thắng cách biệt tầm khoảng 1 đến 2 bàn mà thôi đấy có lẽ những cái cầu thủ trên hàng công ví dụ như là um, ờ, à, uh, Erin Haaland uh, quá uh, phân phối quá là nhiều sức lực trên mọi đấu trường và gần uh, về giai đoạn sau thì Man City ghi ít bàn thắng lại uh, không còn nhiều bàn thắng nữa đúng chưa anh em đấy À, trong khi đó bên phía của RB Leipzig thì phong độ cũng tương đối tốt, à, cũng à, khá là hay. Trong 6 trận đã qua họ mới chỉ thua hai trận trước một trận với Bayern Berlin và một trận trước Dortmund mà thôi. Đấy, còn lại thì có 3 trận thắng và một trận hòa. Đấy một trận hòa trước Manchester City trên sân nhà của mình. Đấy rõ ràng à, xét về cái khía cạnh về cái phong độ ấy thì Real Leipzig cũng à, tương đối tốt ấy cũng không thua kém gì Manchester City à, còn lại thì cái thành tích sân nhà thì à, cái thành tích sân khách đấy thì vừa qua thì Man RB vừa có trận thua 2-1 trước à, Dortmund rồi đấy còn lại thì điểm qua tổng hợp thống kê đá trên sân khách thì Real Leipzig thi đấu khá là chắc chắn và đá cũng tương đối hay đấy ở trong 6 trận thì có một cái trận thua thôi còn lại toàn năm trận bốn trận thắng và một trận hòa đấy ok nha còn lại cái thành tích sân nhà của Manchester City theo cái thống kê thì rõ ràng à, chưa thật à, quá là là là là đỉnh cao rồi anh em. Đấy, sân nhà họ đã cực kỳ cực kỳ hay. Đấy, à, anh em để ý trong 6 trận sân nhà thì họ có à, tới à, 5 trận họ ghi mỗi trận ghi trên hai bàn đó một thống kê rất là khủng khiếp cho Manchester City ở thời điểm hiện tại đó à, với những cái dự kiện trên thì chắc chắn cái độ nhỉnh hơn về đẳng cấp và cũng như chất lượng đội hình và cũng như phong độ thì rõ ràng à, người xem thì anh em cứ à, nằm Manchester City là đúng rồi tuy nhiên thì đối với mình thì sẽ có những cái phương án cũng cũng như xét về mọi góc độ khía cạnh dựa trên những cái lị, à, dữ kiện dữ liệu để cho anh em có thể tham khảo qua chứ không phải thể nào mà à, nói phong độ như vậy là vào đá là nó như vậy đâu anh em tại vì bóng đá mà trái bóng tròn mà hết 90 phút chúng ta mới biết được làm sao mà anh em biết được AS Roma ngày hôm qua bị cái thẻ đỏ đúng chưa Đấy, làm sao mà anh em biết MU bị thẻ đỏ bởi vì đó là cái tình huống bất ngờ mà anh em phải chấp nhận đúng chưa à, để cho anh em chơi nó an toàn hơn thì ngoài những cái soi phân tích thì chúng ta còn phân tích cái dự kiện kèo đó cái dự kiện kèo chỉ ra à, anh em thấy ở thời điểm hiện tại à, anh em còn nhớ cái trận đấu trước mức kèo niêm yết à, khi Man City đá trên sân của RB Leipzig chỉ chấp có 3 phần tư mà thôi đấy à, bởi vì một cái tỷ lệ chấp khá là thấp và hôm nay được về thi đấu trên sân nhà và nhà cái đang nâng cái mức kèo lên chấp một trái 25 luôn đấy à, nếu như à, họ không đánh giá cả Man City thì họ chỉ chấp tầm khoảng 3 phần tư hoặc là chấp một thôi anh em đấy nhưng hôm nay à, nâng hết mức cái mức kèo lên luôn chứng tỏ cái trận đấu này à, mình tin à, cái khả năng bùng nổ bàn thắng là rất là cao bởi vì sao bởi vì phong độ sân nhà ghi bàn của Man City rất là tốt cái thứ hai nữa là à, cái mức kèo à, tài xỉu đang nâng dần lên mức 3 luôn ở trận đấu trước có hai trái hai phải hai trái rưỡi thôi cho đến kèo này thì mình tin là tầm khoảng ba bàn à, ba à, bàn trở lên luôn đó đó tuy nhiên đó là cái, à, cái theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi cũng ta phải phân tích sâu vào cái tỷ lệ kèo à, để cho anh em có thể tham khảo được đó thì trước tiên thì chúng ta phải đánh giá nhìn nhận về cái à, anh em nào thích chơi góc ấy thì anh em thấy là hai đội này gặp nhau à, đa số ấy, hai đội gặp nhau đa số là là là góc khá là ít và đặc biệt Manchester City khi đi đá trên sân nhà ấy khi đá trên sân nhà mà trong cái khuôn khổ Hoàng Anh ấy thì tỷ lệ góc là 8 nha đấy anh em xem những trận gần đây à, số hiệu số góc của Man City đều đi về cái quả 8 khi họ đá trên sân nhà đấy à, gặp những cái đối, đối thủ mà mà dưới cơn tí đó thì 8 góc họ tấn công rất là nhiều còn lại thì cái thống kê trên sân khách của RB Leipzig ấy RB Leipzig khi đá trên sân khách ấy, thì trong những trận gần đây thì không số góc cũng khá là ok à, cũng khá là ok à, có những trận 5 6 à, rồi trung bình ra anh em thấy là tầm khoảng 5 6 bàn thôi thì hai đội này nó nhỉnh hơn nhau tầm khoảng tầm khoảng 2 tầm khoảng 2 hai quả gốc thôi nếu mà chấp một gốc mà anh em đi chấp một ấy thì nếu mà anh em nằm ở city chấp 1 thì ok nha. Còn hai đội gặp nhau thì à, xét về cái tổng số gốc mà họ đã đã đã có được thì anh em có thể đi để kèo tài gốc mình thấy ok này cái kèo tài gốc là ổn đúng không anh em và bởi vì trận đấu lượt về thì chắc chắn tấn công sẽ mạnh mẽ hơn không còn thăm dò nữa và bóng luân chuyển vào hai cánh của Man City rất là nhiều cho nên xét về cái mặt thế trận cũng như sân bãi ấy, thì tỷ lệ góc chấp cho Man City mình thấy ổn hoặc là chúng ta đánh cái kèo tài gốc đúng chưa tùy theo cái kèo này thì mình sẽ cập nhật vào trong nhóm anh em muốn chơi thì anh em liên hệ mình à, những cái kèo gốc là rất là dễ chơi anh em đó, rất là dễ chơi giống như trận Arsenal và trận MU ngày hôm qua thì đa số anh em hút gốc rất là nhiều đúng không đấy tiếp theo nữa về cái À, theo cái thống kê uh, trong những lần uh, trên sân nhà gần đây uh, theo cái mức kèo châu Á thì trong 13 trận thì Man City có tới 9 trận thắng rồi. Đấy và cái tỷ lệ thắng kèo châu Á của Man City tới tận 69%. À, trong khi đó bên phía RB Leipzig trong 12 trận sân khách á, thì họ à, mới có tỷ lệ thắng kèo của họ có 33% mà thôi. Đó, một cái kết quả cũng à, cho à, khá là à, băn khoăn để cho anh em có thể đầu tư được. Đấy. Và tỷ lệ kèo à, niêm yết cái mức 1.25 thì anh em phải lưu ý rằng cái mức kèo này thì nhà cái đẩy lên đó, đẩy lên khi Manchester City đá trên sân nhà khi áp hai cái mức kèo này thì Manchester City chỉ thắng được một trận mà thôi đấy thắng được một trận và thua một trận đó và tính luôn trên à, khi à, tất cả sân khách sân nhà thì Man City chỉ thắng được cái mức kèo này mỗi có hai trận mà thôi à, đúng chưa em chỉ muốn có hai trận khi áp cái mức kèo này đấy còn lại thua ba trong đó bên phía Leipzig thì họ toàn thắng à, khi à, họ được áp cái mức kèo 1.25 này đó và những cái tỷ số sau đây anh em thấy chưa đó thì rõ ràng cái tỷ lệ thắng kèo của rồi Leipzig cao hơn so với Manchester City khi họ áp cái mức kèo này. Có thể cái mức kèo này thì anh em đầu tư vào 1.25 sớm ấy, thì khả năng khả năng anh em có thể ờ, gãy rất là cao ở đó là cái thống kê của mình à, còn đâu vào trận nó đá thì khác tuy nhiên thì những cái dữ kiện này thì rõ ràng nằm Man City thì cũng thấy khá là phập phù khi chấp đồ trái 25 bởi vì RB Leipzig không phải là cái đối thủ yếu mà phong độ của họ cũng đang uh, cực kỳ ổn định uh, trong khoảng thời gian vừa qua có thể thua thì thua cách biệt tầm khoảng một bàn thôi nếu cái tỷ số đi về 1-0 hoặc là 2-1 thì anh em có thể gãy mức kèo này đúng luôn nếu anh em mà nằm Manchester City đấy Cầu đâu à, kèo này chắc chắn nhất thì anh em phải à, đợi hạ kèo xuống vào trận nó đá xuống hạ còn chấp 1 hoặc là chấp 3 phần tư nếu mà anh em nào mà kết Man City thì em vào luôn thì thấy khá là ổn so với anh em chơi trước đúng chưa đó là còn những anh em báo ngoài qua đầu qua coi thì chắc chắn rồi anh em không có trang giống anh em mình thì anh em chơi thì khả năng gãy những kèo này rất là cao đúng không đấy mình nói thật sự luôn anh em còn lại thì cái tỷ lệ kèo ba hòa ở thời điểm hiện tại thì à, đang khá là sáng cho anh em thích chơi cái kèo tài xỉu đúng không đấy à, trong cái mức kèo ba hòa khi áp cho Manchester City đá trên sân nhà thì rõ ràng họ à, từ hòa cho tới thắng ở trong 5 trận họ chỉ mới để thua à, không về cái mức kèo ba này với trận Newcastle mà thôi đúng chưa em đấy còn lại đối với RB Leipzig khi áp cái mức kèo tài xỉu ba hòa này thì RB Leipzig cũng vậy họ cũng vượt từ hòa cho tới thắng mức kèo này đấy rồi hàng không thống kê là 90 phần trăm à, về cái mức kèo như vậy thì theo những cái dữ liệu trên thì cái mức kèo này thì anh em có thể đầu tư vào kèo tài tuy nhiên thì mình à, mình nói với anh em rồi tài hay xỉu là do anh em tự quyết định với lại kèo này chưa chắc nó đi về mốc ba bàn đúng chưa anh em bởi vì trong bóng đá thì dữ liệu phân tích là một chuyện à, còn vào trận thế trận nó đá như nào là một chuyện khác đấy đó cho nên cái mức kèo này cũng chưa thực sự an toàn. Nếu nó đi về tỷ số 3-0 hoặc là 2-1 thì anh em cũng hòa kèo thôi, bất quá anh em hòa thôi, đúng chưa? Đó, anh em báo hòa, anh em hòa thôi, làm gì mà anh em báo được khi vào trận nó đá rồi anh em làm gì báo được trừ khi anh em chơi theo cái hiệp hiệp 1 hiệp 2. Tuy nhiên thì để gỡ bỏ cái vướng mắt đó thì anh em liên hệ với mình chỉ cho anh em đăng ký cái trang chơi để anh em có thể đợi kèo hạ xuống một tí ở còn tầm khoảng hai trái 75 hoặc là hai trái rưỡi thì anh em vào mình thấy rất là ok luôn đúng không đấy còn nếu anh em nằm cái kèo Manchester City thì còn một cái nữa để cho anh em có thể uh, đầu tư được anh em lót cái vị tỷ số 1-0 uh, à, lót vị tỷ số 1-0 hoặc là tiếp tục một điều cho cả trận đấy thì không bao giờ anh em lỗ đúng chưa đó, thì để mà anh em có những cái cách chơi hiệu quả như vậy thì chỉ có chơi chung trang của mình thôi và anh em đang chơi rất là ok luôn chúng có thể đầu tư này thẻ này góc nè đấy và cả hai đội đều ghi bàn hoặc là như vậy đó ví dụ nhiều cái để anh em có thể chơi được còn em báo trước một trận năm củ 10 củ hai chục củ hai chục củ ở ngoài của hậu qua cò thì làm sao mà anh em à, thắng được trong kèo đấu này bởi vì trong cái khuôn khổ cúp C1 châu Âu luôn luôn có tính bất ngờ à, đội bóng được đánh giá cao hơn chưa chắc là đội giành chiến thắng đúng không đó thì C1 là đội những đội mạnh nó gặp nhau và tính bất ngờ luôn luôn cao cho nên cho nên anh em chơi kiểu báo qua thầu qua cò thì khả năng về xa bờ rất là cao đúng chưa mình nói với anh em rất là nhiều rồi và những cái trận đấu C1 trong tất cả những cái uh, lần đây mình lên mình nhận định cho anh em thì cái tỷ lệ ăn đều rất là cao đó và anh em chơi chắc chắn nó sẽ có lãi đó ok nha anh em đó đó là cái những gì mình muốn phân tích gửi đến cho anh em tất cả về phong độ tình hình lực lượng và thống kê tỷ lệ kèo và chơi cái mã nào à, chơi cái cách nào cho nó an toàn để cho anh em dễ dàng à, có một cái mức lợi nhuận tốt nhất đấy còn trên đây à, là cái ý kiến quan điểm cá nhân của mình thôi mình không khuyến khích anh em à, có thể à, theo 100 phần trăm đấy anh em trùng ý thì anh em theo không trùng ý thì em đánh ngược lại đó mọi nhận định chỉ là mang tính chất tham khảo thôi còn muốn có những mã kèo chất lượng muốn có à, những cái mã kèo chính xác nhất thì liên hệ qua facebook của mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, mình sẽ cho anh em vào trong cái nhóm mình chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn và trong nhóm thì chắc chắn kèo lên sẽ chuẩn và sẽ có cái đội ngũ soi kèo phân tích và lúc nào cũng đẩy lên với tỷ lệ ăn rất là cao đó và tỷ lệ chiến thắng luôn luôn à, sẽ có lãi cho anh em ok vậy thôi thì đó cũng là phân tích nhận định trận đấu giữa Man City và RB Leipzig của mình và nếu thấy hay anh em nhớ để lại cho mình cái nút like nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo và đừng quên để lại bình luận ở bên dưới Man City có vượt qua mức kèo này hay không hay là RB Leipzig lại thắng à, đó đó là cái động lực để mình cùng cái đội ngũ ekip lên những cái mã kèo chất lượng hơn cho anh em xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau Ờ, và một cái nữa thì mình muốn nhắc với anh em thì ở thời điểm hiện tại thì à, trên tất cả những cái hội nhóm telegram nào mà có kèo bóng trình tuấn ấy thì anh em à, thoát hết và anh em xóa hết và mình không còn hoạt động với cái danh nghĩa là à, trên telegram là kèo bóng trình tuấn nữa đó à, những cái người này là đều là giả mạo nên em đấy những cái hội nhóm này là đều là giả mạo hết và nó hack tài khoản mình rồi đúng chưa đây đấy tài khoản đã xóa này còn lại thì cái đây là tài khoản giả mạo hết đây là giả mạo hết đây là những hội nhóm giả mạo và à, tất cả ví dụ là trình tướng bóng đá telegram này Ờ, rồi trình à, tướng soi kèo này hoặc là à, kèo bốn trình tướng này tất cả mình không còn xài hết anh em thấy những cái nick đó đều là giả mạo hoặc anh em tìm kiếm cũng tìm kiếm không ra luôn bởi vì mình không còn xài à, cái username này nữa không cái lấy cái tên này trên telegram nữa này cái tên của mình thì chỉ qua facebook thôi anh em kết bạn vào facebook của mình đấy thì sẽ mình sẽ gửi cái link telegram chính xác nhất cho anh em là ok nhất là anh em sẽ không bị giả mạo đó vậy thôi thì xin chào hẹp lại anh em